Sala Sala giống như San Vượng có xe Thank you. Thank you, Jimmy. Thank you. Có xe, có xe mọi người ơi. Có xe, có xe giúp mình sao mọi người ơi. Có xe, có xe. Go xe, go xe, go xe. Mọi người ơi, cho Misa 5 chia sẻ nữa nè Ô xe với Misa này mọi người ơi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 tay về bên tay ý em chỉ tay cầm giáo với đôi môi chiều lại bên anh ý em chiều anh yêu em lấy thôi Hello anh Chẳng thể nào có anh ơi, anh yêu. Không, anh em ơi.